Bạn tập gym mệt mỏi, lao động không tập trung, bạn cần tăng cân, tăng cơ, giảm mỡ, cải thiện sinh lý. Nhưng bạn không biết dùng thực phẩm bổ sung như thế nào cho hiệu quả và đạt được mục tiêu đề ra. Hãy yên tâm đến với chương trình phân tích cách dùng thực phẩm bổ sung được phụ trách bởi Duy Nguyễn, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại BBT, nhà phân phối thực phẩm bổ sung lớn nhất tại Việt Nam. Xin chào các bạn đến với chương trình review thực phẩm bổ sung của Duy Nguyễn trên bàn là các bạn thấy là outlet outlet là gì outlet là free workout đẳng cấp nhất hành tinh đẳng cấp nha chứ không phải giá rẻ nha nói chung là duy không có thương hiệu là gì khỏe đẹp thành công và đẳng cấp làm cái gì là phải đẳng cấp của bắp không làm ai giận xin chịu à thì à, cái outlet trong cái giai đoạn này nó mạnh hơn xưa rất nhiều hồi xưa đó thì cái outlet chỉ có này thôi một mùi duy nhất mà bây giờ thằng này một nồi mùi nha này mùi gì đây mùi Rusben đó còn đóng mùi dưới nữa mà outlet này là gì outlet truyền thống căn bản và đẳng cấp thằng này nó là base đó và những cái thằng khác nó là đàn em con này nhưng mà đàn em nó có tiệt chiêu nha thằng này là cân bằng vũ trụ còn bọn này là xuyên thủng không gian oh, ghê lắm ha Vậy thì audit là gì? Là một loại hoạt cao Rất cần thiết khi vận động Và vận động gì cũng cần biết đó, Khi vận động là chúng ta cần năng lượng Mà chúng ta cần năng lượng Thì chúng ta cần phải có một Cái gì đó để phục hồi năng lượng Đúng chưa? Thằng nào đi du lịch mệt uống C2 Revive các kiểu Đúng không? Uống nước dừa nữa Có chưa? Mà lên ngủ hành sơn kìa Đạt mà lên ngủ hành sơn kìa Kiểu nào cũng phải uống nước dừa thôi Nước dừa có gì có điện giải Vậy thôi đó Mua trái dừa 35 ngàn chấp gì mày Đó Uống gì Có điện giải thôi á ừ. À nhắc tới nước dừa mới nhớ nha Nước dừa nhão cơ thần thấm nha ba Trời đất ơi phát biểu nhá lớp não giùm anh cái đi gặp này hoài mấy em Ôi mẹ uống nước dừa nhão cơ à, hả? Nghe nó logic nha Tao kệ nó đi Mày muốn tao uống Mày leo núi mày khác thấy bà rồi mày uống nhịn đi ừ. <laughs> đó hơn nữa trong khi chúng ta tập thể hình đó thì cái sự phục hồi là cực kỳ quan trọng bạn tập mà bạn không gây ra được áp lực là bạn fail không? vấn đề này là kiến thức gì nói mấy trăm ngàn lần rồi. À. bạn tập mà bạn không gây ra được áp lực là bạn fail áp lực nó phải dồn nén liên tục thì bạn mới phát triển cơ nhất là trong giai đoạn các bạn là giai đoạn xây dựng cơ bắp kêu là build muscle đúng không tập mà nghỉ 5 phút thôi tập làm gì tập mà cầm điện thoại sao tập làm gì mà nói dám chửi nữa người ta không <laughs> cảm bạn nghề nghiệp bạn nói chung là gì khổ lắm đâu được như các bạn ăn là tập trung toàn ý tâm toàn ý tập đâu ngoài vừa tập phải vừa phải điều hành quản lý công ty bạn ơi cầm điện thoại miết là thông cảm nha nhưng mà chưa bao giờ Diêm có một buổi tập nào mà thiếu ao liếp Thật sự buổi uống này nè buổi uống này nhưng mà hôm nay Diêm giới thiệu này giới thiệu này thằng này này y chang khác nhau công thức độc quyền công thức độc quyền công thức bí mật dương chả biết công thức gì nữa à, đại lý phân phối ủa là ông à, nhà phân phối thôi chứ ba không phải nhà sản xuất đâu biết công thức gì không biết làm giống nó là sao thì cái này á là ao clip ao clip nước ao clip chai hay là ao clip lon nó xét về thành phần thì hai này nó là lá nhau nhưng mà xét về đẳng cấp á, thì thằng này đẳng cấp hơn đẳng cấp tới nỗi mà di còn dám xài nữa mà vậy thì nó đẳng cấp ở chỗ nào thứ nhất đẳng cấp ở sự tiện lợi các bạn có thể bỏ một bỏ cái này vô cốp xe hay là gì gì đó bằng cầm tới phòng ghi bằng nóc chỗ thèm chơi vậy đó này khỏi pha ba ơi cái này chơi luôn nha mà cái này bỏ tủ lạnh uống đá bao ngon nó nó nó nó nó, đẳng cấp ở cái sự tiện dụng và nó đẳng cấp ở giá tiền bây giờ nguyên tắc mà dân chơi với nhau nào xài đồ mắt nó ngon thôi đúng không nhiều thằng nó nói nè mày ngu mày xài đồ mắt, ơi mày có tiền như tao đi rồi mày nói tao ngu cái đó đúng không ủa tao ngu sao tao có tiền xài đồ mắt? câm họng bởi vì ăn rau muốn hay nói chuyện thế giới là vậy đó cái lon này nha các bạn không biết bán nhiêu dưới nó bán nhiêu ta phải chừng à, chắc phải trên 60 ngàn chắc cú luôn rồi. cái lon này phải trên 60 còn cái cái muỗng này thì đó, chắc chừng ba chục cỡ ba chục thường thường thường á thực phẩm bổ sung á mà cái dạng nước á, nó sẽ gấp đôi lần cái dạng bột nhớ tại vì nước là đẳng cấp hơn vậy thôi oh ví dụ như bây giờ bạn uống lean body mà uống nước nước mắt nữa thằng này tiện dụng dùng ngay lập tức nên nó có nhánh là gọi là ready to ring mình nói vậy thôi nhưng mà biết ao lao điếp lon thích mình dùng mấy cái từ dân dã vậy ao điếp lon cầm cái nóc một cái lên tăng sông luôn cái loại này à, mạnh lắm nó cũng nó y chang thành phần nhưng mà cái loại này nó mạnh kinh nè loại này mạnh không bạn nó nó thật thường thường á thằng nào tập nặng á tập mạnh á chơi này bao phê còn ai yếu yếu chơi nữa giật nằm đóng luôn cái này là cấm chỉ định thường người mới đừng chơi mới tập game chưa vận động bao giờ mới tập ngày một ngày hai chơi này chịu nổi đâu gái nữa gái chơi đây về quýnh chồng chết luôn á cũng vẫn nổi đúng không nên cái này nó sinh ra để dành cho gamer thứ thiệt gamer thứ thiệt là gamer đến phòng game mà tập nghiêm túc và đốt cháy phòng game đốt cháy đam mê đẩy rồi nó cũng tương đối mạnh mà cường độ cũng tương đối cao giáo án lean body mắc ot rồi đó thì sàn này khi bạn uống vô nó sẽ có cảm giác ngay lập tức ở cái ngụm đầu tiên mà thứ này không có được thằng này nha bạn, bạn uống vô á thì nó có hiệu quả nhưng mà nó không có một cảm giác sốc nổi và bùng cháy cà phê mạnh dữ thằng này có nè thằng này có nè nhưng mà cảm giác sốc nổi và bùng cháy các bạn phải cẩn thận nha cảm giác sốc nổi và bùng cháy đó đó hàng mắc tiền thì nó ok mà cái hàng rẻ tiền nó đập cà phê bậy vô bạn uống vô bạn toàn là tăng tăng nè à. đó giống như trắng hả đó nên bây giờ là duy giới thiệu thêm thằng này cho các bạn biết tại vì khi mà thằng này nó nhập được được nhập về được BBT nhập khẩu độc quyền và phân phối tại trường Việt Nam đối tác chiến lược của BBT là Nutrec này nè Duy chưa có làm video chưa có ờ, nói với các bạn có sự có mặt ở đó nên các bạn hoang mang về thằng lậu không có lậu tại bận quá chưa làm thôi còn nhiều cái đó đó. nên cái lon này nó được bán trong cái lốc cái lốc nó gồm có 12 lon vậy làm sao để có được cái lon này cách một bỏ tiền ra mua cách hai xin xin bạn bè nó mua giùm chứ không phải xin tôi nha ông nội đó rồi cách thứ ba mua cái hàng khác được tặng đó đó tùy thuộc vào chiến lược phòng sale tại vì ở công ty bmt phòng sale là cái phòng đưa ra cái chiến lược marketing này nọ kia tôi khi đưa ra như chả biết luôn cái đó thì giờ này hỏi bằng ủa giờ mua này có tặng không không biết hỏi sale đi nếu bạn hỏi về kỹ thuật bạn hỏi về sản phẩm gì biết à như nguyễn bây giờ em hỏi à, giờ em em uống này với này à, uống nào các anh hỏi ngược lại em có nhiêu tiền đó dưới triệu đập này trên triệu đập này cho chúng nó thèm chơi vậy đó Đúng không đó hiểu không hoặc là bạn có thể đập thằng này 12 lon trải nghiệm cuộc đời máu bơm không nổi nữa đập thằng này <laughs> máu bơm nổi là hết tiền nữa nha chứ không phải máu bơm nổi là là, là ta uống vô máu nó không đẩy không cái này nó kêu là ao lip lo ao lip là một cái loại quật cao mà nó nó nó nó nó được đầu tư nghiêm túc nhất và nó là cái xương sống của Nutrecht Nutrecht nó xương sống ở hai dòng một là ao lip hai á, là libo bạn thấy không libo nó cũng nhiều nhiều loại libo lắm bbt nhập đi bô vậy cũng sốt nữa thôi á thằng này nó có từ đâu nó có từ sau cú bắt tay thần thánh giữa Di Nguyễn với giám đốc của Nutrec giám đốc thôi nha ở bên bển á công ty nó cổ phần không à nó nên thằng giám đốc chưa bự nhất đâu thằng owner mới là bự nhất hoặc là CEO đó hoặc là thằng chủ tịch hội đồng quản trị nha nó những chức vụ nó nó bự hơn còn giám đốc á, thì cái giám đốc này giám đốc mà chỉ bắt tay chứ giám đốc cái mảng bán hàng thôi nó nó còn những vị trí giám đốc khác nữa vị trí như, như giống như vị trí giám đốc shipper nhưng mà nói gì ba giám đốc bán hàng nghe sang sang thì nghe nó giám đốc shipper nghe nó bần bần đó mà tâm sự mỏng bằng luôn này nó hơi chính trị chút hài lắm mà ở bên u trách đó gọi là giám đốc giám đốc bán hàng á thì là giám đốc bán hàng á là đảng cộng hòa giám đốc shipper đảng dân chủ không có nội chiến công ty hoài hai hai hai đó nhất là cái vụ bầu cử bầu cử mỹ bên kia fan của bà clinton giám đốc uh, bán hàng fan của trump má vô cửa lộn sưng cô lên cái này cách uống sao uống xong khởi động giống như mấy loại khác thôi thấy không uống xong khởi động hãy mà diêu khuyên thật bạn nếu các bạn đã từng xài dầu cao hãy trải nghiệm một lần trong đời một lon cũng được đúng không bạn mua nhiều hay nhiều tùy các bạn thôi nhưng mà cái vấn đề ấy, là một lon để mình biết đúng không mình biết để xong này sau này mà lỡ có xuống dưới đó diêm dương hỏi á, thì cũng biết được cái này mà trả lời thế thôi rồi phần uh, review review outlet của Di đã xong rồi đó nói chung là hai chữ đẳng cấp cái nào đẳng cấp chưa biết. cái này là mắc nhất trong outlet vip nhất trong outlet xài cái này vô tự nhiên đẹp trai dân chơi nó thấy bằng cầm cái lon này nó đâu dám giỡn mà đúng không Ồ cầm cái lon này uống là biết rồi dân chơi rồi có tiền sáu bảy chục ngàn lon chứ bộ giỡn hết rồi không giỡn được nha đẹp trai ra từ đây nha chào các bạn trong màu sắc dung dịch từ hồng xanh ngọc bích chuyển sang đen hết mặn nồng dọi lại đến hơn ghen hai thái cực tình yêu và hóa học màu váy khi hoàng bên lá ngọc sắc carbon ngào nghe ánh kiếm cương em ơi em trong lá đỏ khoe sương màu dung dịch anh đồng khoe sắc thiên vẫn chơi cùng dòng điện phân cây nghiêng mãi vững bền với liên kết thời gian trái tim anh sắt đá cũng hòa tan tràn hòa cùng hai nhịp đập con tim chót phóng xạ đời anh chỉ có em mà thôi mà đồng vì em quá nhiều bí mật thương nhau cô có đi rồi lại mất anh thân thờ trong khoảnh khắc cô đơn